Hello, hello, hello, xin chào tất anh em, chào mừng tất anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình Và mình lại chia sẻ cho anh em 68 game bài đây Game cực kỳ hot, vừa ra mắt luôn anh em nhá Và cụ thể hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng, dẫn, hướng dẫn cho anh em cách chúng ta bắt cầu của chó sóc đĩa ha Đó anh em quan sát này, chó sóc đĩa thì cách chơi cực kỳ đơn giản rồi Đối với em mới thì em có thể bấm vào dấu ở chấm này để à, tìm hiểu thêm cách chơi ha Đó, ok các bạn chờ chút nhá, mạng hơi lag anh em ạ Rồi chấm này đấy luật chơi cách chơi này thì link tải game ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha rồi thì mình sẽ tiến hành đánh luôn này đánh cửa chẵn cho anh em nhá đặt 500k anh em ạ anh em quan sát mình có số 4 là 13 triệu rưỡi đúng không ok cố gắng chốt lãi chốt lời cho anh em một triệu cho đến 2 triệu nhá rồi cùng xem cái gì ăn luôn anh em ạ tuyệt vời không mặt trời rồi mình tiếp tục chơi nữa nhá chẵn được không bây giờ mình sẽ đặt cửa rồi xem về gì nhỉ lẻ đặt một củ thôi anh em nhé và chia sẻ với anh em ấy là 68 game bài vừa mới ra mắt thì chương trình đã cực kỳ hấp dẫn anh em ạ chia sẻ với anh em nhé là bên 68 game bài ấy, có chương trình là anh em làm 100 nghìn đấy dành cho em những anh em số nhỏ này làm 100 nghìn tặng ngay 50 nghìn nạp 300 nghìn tặng ngay 100 nghìn và anh em nạp càng nhiều sẽ được tặng càng nhiều luôn nha lại ăn tiếp anh em ạ ui ngon luôn anh em ơi húp luôn đó ngoài chương trình ưu đãi khuyến mãi rồi rồi rồi đánh đánh đánh đã anh em ạ thôi ván này mình tạm thời này nhé và chia sẻ với anh em ấy là game không bắt chúng ta bán nào phải đánh nhá ván nào anh em không chắc thắng mà là 50 50 thì anh em không chơi cho mình nhá đó chơi gì phải biết điểm rơi và chia sẻ thêm với anh em ấy là 68 cái bài có chương trình trả thưởng không cực kỳ hấp dẫn luôn em nhá là lên tới 1.5 anh em ạ. Bình thường anh em chơi các game khác như Cafan, Sifan 68 hay Xếp 68, T-Win hay Win vân vân và mây mây thì bình thường trả thưởng lên tới bao nhiêu ạ? 0.6 đúng không ạ? và cao nhất là lên tới 0.9 nhưng riêng game này nhá mình nhắc lại nhá là trả thưởng cho anh em lên tới 1.5 anh em nhá cao gấp đôi tất cả những game khác luôn nha nên chính vì thế anh em có nhu cầu mong muốn mà muốn làm đại lý thì em có thể ưu tiên tham khảo game này ha rồi tiếp tục đánh nào anh em ơi à, à, rồi chờ ván sau anh em nhá lẻ lẻ lẻ lẻ lẻ anh em ạ rồi rồi ván này à chặn này rồi ván này đánh chặn nhá Ôi no no no, đánh nhầm rồi anh em ơi. Nhầm một đánh nhầm một triệu 15 này. Hơi đau, hơi đau, không sao cả. Rồi. Và chia sẻ thêm với anh em ấy là anh em nào cần kéo vốn, kéo cầu, kéo vốn nhỏ lên vốn lớn hoặc kéo vốn lớn lên vốn cực lớn thì mình sẽ để đường link nick của ông anh mình nhá, dưới Telegram. Và anh em liên hệ ông đấy để ông đấy kéo cầu, kéo cho anh em nha Ăn luôn anh em ạ. Đó, ui, vừa lãi mình có số bao nhiêu? 13 triệu rưỡi đúng không? Ui, chốt lãi anh em gần 3 triệu anh em ạ. Ok, chơi lốt ván cuối anh em nhá. Rồi, mình sẽ Arsenal lẻ lại ạ. Hai củ cho anh em nhá. Đánh hai củ thì um, 13 triệu 6 anh em. Chốt lãi cho anh em là nếu mà không về thì cũng chốt lãi cho anh em là sao? Gần một củ anh em ạ. Nhưng nó vẫn về em ơi. Đánh từ đầu giờ chưa thua bán nào luôn em. Ui, chốt lãi cho anh em sao? 10 uh, 13 củ 6 lên 18 củ 4 Ui hẳn gần 5 củ anh em ạ Rồi rồi rồi Rồi ra ra Ok thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ anh em cách chúng ta nạp tiền này Em nhấn mục nạp tiền góc bên phải dưới cùng này Thì em quan sát này ở đây sẽ có rất nhiều các cách nạp tiền nha Ngân hàng thẻ cào, nạp tiền trực tuyến này Đó, Ngân hàng thì đơn giản thôi, anh em sao chép số tài khoản Đấy, của đúng tên chủ tài khoản này Và anh em lưu ý là số tiền giao động từ 50.000 đồng cho đến 300 triệu ha Đó, vừa nãy thì mình chia sẻ anh em rồi chương trình ưu đãi khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn nạp 100.000 mà 300.000 là càng nhiều thì sàn sẽ càng được khuyến mãi càng lớn nhá ok tiếp theo đại lý này đó trả thưởng không lên tới 1.5 anh em ạ đường link giới thiệu của mình lấy đâu ạ nhấn vào nhấn vào hình ảnh mã QR là sẽ có sao chép đường link giới thiệu ha cái tiếp nữa rút tiền này thì trước rút tiền anh em sẽ tiến hành thêm thông tin tài khoản hàng cho mình nhá chọn ngân hàng nhập tên chủ tài khoản thêm số tài khoản để tiến hành thêm thông tin tài khoản ngân hàng sau khi thêm thông tin tài khoản ngân hàng xong rồi thì em nhấn vào rút tiền nhập số tiền rút và nhấn vào rút tiền để anh rút nha đó những game này thì à, tiền về thì cực kỳ uy tín này anh em ạ không bao giờ sợ uh, sợ tiền không về nha anh em nha Ok thì như vậy mình đã chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta bắt cầu của trò sóc đĩa. Thì những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em những trò còn lại trong đây ha. Ví dụ như trò tài xỉu này hoặc đồng hồ, anh em cực kỳ thích chơi đúng không ạ? Rồi, hẹn lại anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của mình. Bye bye. Xin chào.